chiều về thăm quê thăm nồi tóc ta bạc phơ lòng chợt bâng khuâng nồi ơi con đã trở về ngày nào thơ dại nỗi yêu thương bác con cua đồng cho tôi vui đêm về nồi gói gói bánh là dừa khi trao thèm ăn Giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ kia hàng rau xanh ngày xưa nỗi đã dùng trồng Bờ rào trước nhà dưa liễu siêu Khóm qua cúc vàng buồn quanh hiu Hàng cao thầm nói nỗi đã xa rồi thương nhớ người nhớ nhớ sao nồi ơi một đời một đời nuôi cháu thương con một đời trèo ghé đưa đò đưa người chiến sĩ qua đêm mưa dầm sương gió lạnh căm ờ, ờ, chiều nay con nhớ nhớ sao nỗi cười mớm em yêu thương nỗi ngồi tay ngoay cười cậu nhắc thằng hai chi đã lâu rồi sao không về thăm ta lòng buồn miên man bây giờ có về thăm quê nàng đèn thân yêu từ đây vắng bóng nỗi rồi nhìn hàng chuối già còn trô bóng nhắn sống quê mình còn mênh mông mà sao nỗi nỡ bỏ con đi rồi con đứng chờ ai chiều về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ kia hàng rau xanh ngày xưa nỗi đã dung trồng bờ rào trước nhà giờ liễu xiêu cơm qua cúc vàng quanh hiu hàng cao thầm nói nỗi đã xa rồi thương nhớ đời trèo ghé đưa đò đưa người chiến sĩ qua đêm mưa dầm sương gió lạnh căm hơ ờ, hơ ờ, chiều nay còn nhớ nhớ sao nỗi tôi hiền hòa nỗi cười mớm em yêu thương nỗi ngồi tay ngoay cười trầu nhắc thằng hai chi đã lâu rồi sao không về thăm ta Lòng buồn miên man bây giờ có về thăm quê Nàng bèn thân yêu từ đây vắng bóng nỗi rồi Nhìn nàng chuối già còn trô bóng Nhánh sông quê mình còn mênh mông Mà sao nỗi nỡ bỏ con đi rồi có? mà sao nỗi nỡ